sắc như vậy bằng phát phải chỉ hiệu quả sự tồn tại xuất sắc được ba câu hỏi số 12 của dịch thắng ba triệu nếu là đúng nhất hỏi số 3 cái sau đây triệu và một lần nữa em phải nhắc lại các tặng hỏi và số tiền của mình chúng ta đến với câu hỏi số 13 người lừa gạt à? hẳn một phụ nữ trong câu chuyện tình cảm cực đi với nhân vật nào a dũng thanh b kính trọng c hải hay d trúc sinh Uầy, một câu hỏi thì anh nhận khả năng cao là cái nhân phẩm anh đối với câu hỏi này anh cơ sở là tôi là thấy anh nhìn cơ sở lên liền cho cái câu hỏi bây giờ thì anh sẽ phải tự đưa ra quyết định một là bảo hiểm chơi tiếp hai là dừng chơi vậy Chắc anh đến câu này anh cũng chẳng dám mà dừng cuộc chơi đâu câu trả lời cuối cùng của anh là dừng cuộc chơi vâng vừa rồi là một pha bẻ lái rất rất có <laughs> rất mắc bẫy người dẫn chương trình đến từ vị trí của Xuân Tùng <laughs> ban đầu thì em có hỏi là anh có chơi tiếp hay không thì anh bảo quyết định liều nhưng cuối cùng anh lại dừng một lần nữa xin chúc mừng anh anh đã ra về với phần thưởng trị giá 300 triệu của chương trình đây cũng không phải là một giải thưởng nhỏ và xin hỏi anh nếu như anh chơi tiếp anh sẽ chọn đáp án nào um, anh bấm 10 nãy giờ anh thấy B C rồi đấy anh chưa thấy D đâu thôi được rồi anh chọn D D túc sinh đầu tiên phải chúc mừng anh anh đã có một cuộc chơi khá xuất sắc thì đã đến được câu số 12 của tiến trình thứ hai nếu như anh chơi tiếp thì anh đã mất 250 triệu a à, mới là câu trả lời đúng sở khanh à, cảm giác của anh như nào sau cuộc chơi ngày hôm nay à, phê nhưng mà cũng đủ cũng đủ để cho anh giật mình sợ hãi rồi đấy nhưng mà nếu mà lần sau chơi thì anh sẽ chơi và không đua sợ giúp thực ra em nghĩ là anh đang có thể tiến xa hơn nếu như anh không lãng phí mất hai sự trợ giúp ở trong những câu khoảng câu 10 hơi tiêu một chút nhưng mà không sao anh đã có một phần thưởng cũng không gọi không phải là nhỏ một phần thưởng cũng có khá là lớn và một lần nữa em cảm ơn anh đã đến với chương trình và chúc anh may mắn hạnh phúc thành công trong cuộc sống đáng lẽ ra anh nên đặt liều mốc ở cao hơn anh đã chọn mốc có vẻ hơi thấp một chút Thưa quý vị và các bạn, những gì sắp xảy ra ngay sau đây sẽ rất rất quan cần. Chúng ta sắp đến với câu hỏi quyết định số 15, 1 tỷ. Và anh Đặng Thành Hồng là người chơi thứ hai đến được câu hỏi này. Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau chúc cho anh Đặng Thành Hồng có thể phá kỷ lục của chương trình sẽ là người đầu tiên vượt qua câu số 15 và em thu hoạch thành công các bạn sẽ thành công ở câu hỏi số 15 và chúng ta sẽ được nhìn đến một top prize winner đầu tiên và liệu top prize em đầu đó có xuất hiện hay không tất cả sẽ quyết định vào câu hỏi quyết định số 15 câu hỏi như sau ai là người đã nói câu Paris is well worth the mass Paris rất xứng đáng với một khối lượng lớn A. Louis thế kỷ đời thứ 16 B. Henry đời thứ tư C. Napoleon 2D, Genie Diaz Bây giờ anh không có quyết định liều anh không? hiện tại thì Nam Phong Triệu đang là phần thủ kỷ lục của chương trình và bạn Nguyễn Tuấn Anh đã thiết lập nhưng chúng ta rất hy vọng sắp sắp sẽ được thấy có thể một chút nữa thôi chúng ta sẽ được thấy một người người đầu tiên chạm lên đỉnh vinh quang và trở thành người tinh tế của chương trình bây giờ em xin hỏi anh Hồng là anh có quyết định chơi tiếp hay không hay là anh quyết định dừng ở đây anh đang ân vân thôi đây thực sự là một câu hỏi đủ khó cho anh Hồng khó khó đen không có thể mình suy nghĩ bây giờ anh đang đặt trên vai của mình rất nhiều đang đặt trên vai anh này là rất nhiều khán giả trong bạn chương trình liệu anh có thể là người đầu tiên vượt qua câu 15 hay không bây giờ anh có hai con đường một là anh chơi tiếp hai là anh ra về với 5 triệu bây giờ anh sẽ đưa ra quyết định của mình chơi tiếp hay dừng